chào anh em nhé à, nói về công nghệ cờ bạc ấy đặc biệt là chơi bài lá thì có rất nhiều cái sản phẩm mà những cái sản phẩm mà anh em muốn đánh um, lùng bằng à, bài chợ bài thanh chín thì à, theo tôi anh em nên dùng một cái ví cờ bạc cái bài này ấy, anh em à, chơi bằng tất cả các bài chọn anh em dùng để chơi riêng chơi ba cây chơi bài cào thì rất tựa cho anh em đấy thì à, khi chơi anh em sẽ hao ra bài hao giá bài và em đuổi giá bài đó giá bài hao được sang những lá à, bài khác để có điểm số cao hơn thì à, bây giờ tôi làm mẫu cho anh em biết cách đổi bài bằng ví ví dụ anh em đi vấn bài điểm số 7 điểm như này anh em à, không theo anh em có thể bỏ anh em hao thì uh, theo dõi hao bên này đấy vậy là xong đúng không và tôi đã bỏ ván bài này sang ván bài khác tôi sẽ đuổi cái video sang một à, lá bài nào đó để đẹp bài hơn với tôi bán này tôi có 7 điểm tôi sẽ đổi KG sang 8 tôi có 9 điểm bài rất đơn giản Đó. rất đơn giản thôi hiệu quả cao dễ dùng lá rẻ đây này 8 điểm này nhẹ nhàng thôi em này một tay thôi Đấy. rất đơn giản thôi anh em chơi liêng chơi bao cây thì tôi đảm bảo với anh em em không mà thua tại vì điểm số anh em lúc nào cũng cao không bao giờ bị tịt không bao giờ bị uh, hỏng bài thì mình có bốn cây có thêm lựa chọn mới đúng không đây hai điểm bài từ hai điểm bài bị biến một phát thành chín điểm bài này rất đơn giản Đấy. Ờ, tỷ lệ cao rất nhiều chúng ta mới thắng đây là cái mẫu ví đổi bài nam anh nhé đây là mẫu ví đổi bài nam và được nhiều anh em à, ưa thích dùng và đã dùng rất thành công hiện tại bây giờ nữa chúng tôi có một cái mẫu ví mới đó là một ví à, đổi bài cầm tay mà tôi đảm bảo với anh em hiện tại là trên thị trường cò bị là chưa có cơ sở có vì đây là sản phẩm mới ra của chúng tôi đây là mấy ngày đây nên thị trường chưa bao giờ có chưa ai có cái mẫu ví này nó cũng giống như là cái uh, ví đổi bài nam kia anh em cũng dùng để cháo rửa bài đây đấy chỉ cần cho nó bài vào và nhà bài ra rất đơn giản đúng không dễ dùng mẫu ví rất đẹp đấy anh em có thể được uh, giấy tờ tiền nong rồi tất cả các thứ rất là ok luôn đấy. mà ngoài ra thì cần đồ để đồ làm đồ đổi bài đây tiền nong đựng vào ngón to còn giấy tờ thẻ tiếp đựng ngón bé Đấy, rất là đẹp được rất là chắc chắn đây là phẩm mới nhất chúng tôi nên là anh em nhanh à, tay đặt hàng số lượng có hạn anh em nhé số lượng cái ví này có hạn này anh em đặt hàng sớm thì sẽ có sớm không thì lúc ờ, lại phải chờ thì à, ngoài cái ví chủ bài ra thì cơ sở còn có cái nhiều công nghệ khác nữa nói chung là tất cả công nghệ dành cho cầu bịp từ à, bài lá đến à, sóc đĩa hay bầu cua chúng tôi đều có thì anh em nào mà có nhu cầu về công nghệ bài lá nói riêng hay công nghệ cầu bịp nói chung thì vui lòng à, hệ số qua số điện thoại của cơ sở T Casino 0844 1799 hoặc là 0834 666 333 chúng tôi có hai cơ sở hàng là bến xe Mỹ Đình thành phố Hà Nội và bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh anh em có thể lên tận cơ sở để vào thăm cơ sở chúng tôi để trực tiếp test thử các sản phẩm mới của chúng tôi Đấy. hoặc là tham khảo những cái um, sản phẩm dành cho cò bò bịp để anh em uh, áp dụng vào sân trường của anh em nếu mà anh em ở xa chúng tôi gửi hàng cho anh em giá cả thì ưu đãi anh em uh, lưu số lại nếu mà anh em nào cần tìm hiểu cần tư vấn thì cũng hệ tôi tôi tư vấn cho anh em và